Việt Banh tự hào là bạn đồng hành tin cậy, góp phần vào sự lớn mạnh của cộng đồng doanh nghiệp SME Việt Nam. Chọn Việt Banh SME, chạm thành công.